Thiên Khôi Tinh Hô Bảo Nghĩa Tống Giang Thiên Cương Tinh Ngọc Thủy Lân Lư Tuấn Nghĩa Thiên Cơ Tinh Trí Đa Tinh Ngô Dụng Thiên Nhàn Tinh Nhập Vân Lăng Công Tôn Thắng Thiên Dũng Tinh Đại Đao Quan Thắng Thiên Hùng Tinh Báo Tử Đầu Lâm Sung Liên mãnh tinh Tịch lịch hỏa tần minh thiên huy tinh Song tiên hô duyên trước thiên anh tinh Tiểu lý quảng hoa vinh thiên quý tinh Tiểu toàn phong xài tiến Thiên chú tinh Phát thiên bằng lý ứng Thiên mãn tinh Mỹ nhập công chu đồng Thiên cô tinh Hoa hòa thượng lỗ trí thâm Thiên thương tinh Hành giả võ tòng Thiên lập tinh Song thương tướng Đồng bình Thiên Tiệp Tinh, Một Vũ Tiễn, Trương Thanh Thiên Ám Tinh, Thanh Diệp Thú, Dương Trí Thiên Hiệu Tinh, Kim Sang Thủ, Từ Ninh Thiên Không Tinh, Ấp Thiên Phong, Sách Siêu Thiên Tốc Tinh, Thần Hành, Thái Bảo, Đới Tung Thiên Dị Tinh, Xích Phát Quỷ, Lưu Đường Thiên Sát Tinh, Hắc Toàn Phong, Lý Quỳ Thiên Chi Tinh, Cửu Văn Long, Sử Tiến Thiên Cứu Tinh, Một Già Lam, Mục Hoàng Thiên thoái tinh sát xí hổ đôi hoành Thiên thọ tinh Hỗn sang long lý tuấn Thiên tinh Lập địa thái tuế Nghĩa tiểu nhị Thiên bình tinh thuyền đầu hỏa trương hoành Thiên tội tinh Đoàn mệnh nhị lang Nguyễn tiểu ngũ Thiên tổn tinh Lãng lý bạch điều trương thuận Thiên bại tinh Hoạt diêm la Nguyễn tiểu thất Thiên lao tinh Bệnh quan sách dương hùng Thiên tuệ tinh, anh mệnh tam lang thạch tú Thiên bạo tinh, lưỡng đầu xà giải chân Thiên khốc tinh, song vĩ hạn giải bảo Thiên xảo tinh, lãng tử tiến thanh Địa khôi tinh, thần cơ quân sư Chu Vũ Địa sát tinh, chấn Tam Sơn Hoàng Tín Địa dũng tinh, bạch quý trì Tôn Lập Kiệt Tinh, Sứ Quận Mã, Tuyên Tán Địa Hùng Tinh, Tỉnh Mộc Hãn, Hách Tư Văn Địa Uy Tinh, Bách Thắng Tướng Hàn Thao Địa Anh Tinh, Thiên Mục Tướng Bành Kỷ Địa Kỳ Tinh, Thánh Thủy Tướng Quân Đăng bình Khuê Địa Mãnh Tinh, Thần Hỏa Tướng Quân Ngụy Định Quốc Địa Văn Tinh, Thánh Thủ Thư Sinh Tiêu Nhượng Địa chính tinh Thiết diện khổng mục bùi tuyên Địa tịch tinh Ma vân kim xí âu bằng Địa hạt tinh quả nhãn toan nghê đặc phi Địa cường tinh cẩm bao hổ tiến thuật Địa ám tinh cẩm báo tử dương lâm Địa trục tinh oanh thiên lôi lăng chấn Địa hội tinh thần toán tử tưởng kính Địa tá tinh tiểu ôn hầu lã phương Địa cụ tinh trạng nhàn quý quách thịnh Địa tinh Thần y An Đạo Toàn Địa Thú Tinh Tử nghiêm Bá Hoàng Phủ Đoan Địa Vi Tinh Nụy Cước Hổ Vương Anh Địa Tuệ Tinh Nhất Trượng Thanh Hổ Tam Lương Địa Bạo Tinh Tăng Môn Thần Đào Húc Địa Mặc Tinh Hỗn Thế Ma Vương Phàn Thụy Địa xương Tinh Mao Đầu Tinh Khổng Minh Địa Cuồng Tinh Độc Hỏa Tinh Khổng Lượng Địa Phi Tinh Bát tý Na Cha Hạng Sung Địa tẩu tinh, phi thiên đại thánh, lý cổn Địa xảo tinh, ngọc tí tượng, kim đại kiên Địa minh tinh, thiết địch tiên mã lân Địa tiến tinh, xuất động giao đồng uy Địa thoái tinh, thiên giang thần đồng mãnh Địa mãn tinh, ngọc phan cang, mạnh khang Địa toại tinh, không tí viên, hầu kiện Địa chu tinh, khiêu sản hổ, trần đạt Địa ẩn tinh, bạch hòa xà, dương xuân Địa dị tinh, bạch diện lang quân trịnh thiên thọ Địa lý tinh, cửu vĩ quy, đào tông vượng Địa tuấn tinh, thiết kiến tử tống thanh Địa nhạc tinh, thiết khiếu tử nhạc hòa Địa triệt tinh, hoa hạng hổ cung vượng Địa đốc tinh, chúng tiễn hổ đinh đắc tôn Địa chấn tinh, tiểu xà lan, mục xuân Địa cơ tinh, thao đao quỷ tào chính Địa ma tinh, vân lý kim cương tống vạn Địa yêu tinh, mô trước thiên đỗ thiên Địa ưu Tinh Bệnh đại trùng tiết tĩnh Địa Phục Tinh Kim nhãn bưu thi ân Địa Tịch Tinh Đả hổ tướng Lý Trung Địa Không Tinh Tiểu bá vương Chu Thông Địa Cô Tinh Kim tiền báo tử Thang Long Địa Toàn Tinh Quỷ Kiểm Nhi Đỗ Hưng Địa Đoàn Tinh Xuất Lâm Long Châu Uyên Địa Giác Tinh Độc Giác Long Châu Nhuận địa tử tinh, hạn địa hốt luật chu quý, địa tàng tinh, tiếu diện hổ chu phú, địa bình tinh, thiết tí bác sái phúc, địa tổ tinh, nhất chi hoa sái khánh, địa nô tinh, thôi mệnh phán quan lý lập, địa sát tinh, thanh nhãn hổ lý vân, địa ác tinh, Mục diệt mục tiêu đỉnh Địa số tinh Thạch tướng quân Thạch Dũng Địa số tinh Tiểu quý trì Tôn Tân địa âm tinh, mẫu đại trùng, cố đại tẩu, địa hình tinh, thái viên tử, trương thanh, địa tráng tinh, mẫu dạ xoa, tôn nhị nương, địa liệt tinh, hoạt diêm la, vương đình lục, địa kiện tinh, hiểm đạo thần, úc báo tử, Địa hao tinh, bạch nhật thử, bạch thắng Địa tặc tinh, cổ thượng tảo, thời thiên Địa cầu tinh, kim mao khuyển, đoàn cảnh trụ